ở ờ, đây là một cái khóa học thì cái slide này cái slide là mình uh, mình làm từ 2018 chị nhá và nó vẫn giá trị đến bây giờ thì nãy mình mới thay một cái hình ảnh của mình mới vào đây thôi hình ảnh cũ mình nhìn nó đa cấp quá anh chị ạ ở đây cái slide mình uh, đào tạo 2018 cho đội nhóm uh, của mình ở Sài Gòn thì là cơ duyên đến với cái khóa học này như thế nào như chị biết là gì 2018 ấy, thì là mình làm cho hệ thống của Nuskin đấy thì uh, chị Thùy nếu học buổi sáng nay thì chị biết là cái um, cái sự nghiệp của mình như thế nào đấy, mình hôm nay mình chia sẻ cho anh chị em trong nhóm các lớp Facebook rồi đấy, thì buổi tối thì mình uh, à, chỉ nói sơ qua là cái cơ duyên nào thì mình đến với khóa học này và cơ duyên nào mình trở thành một người gì giúp cho đội nhóm của mình ở Hồ Chí Minh và bán hàng ở trên Zalo một cách uh, tuyệt đỉnh nhất thì 2018 là thời điểm đó là tháng 5 2018 là lúc đấy là bố mình mới mất anh chị ạ à, bị bệnh ung thư và mất đó nó hệ thống của mình là à, ờ, bật đá bình chạy quảng cáo Facebook anh chị ạ đó thì thời điểm đó như chị biết là gì quảng cáo Facebook rất là rất là mạnh à, tuy nhiên là gì là bình lại chạy bùng anh chị ạ quảng cáo bùng ấy thế mình nợ ờ, Facebook rất là nhiều tiền đấy thì như anh chị mà ở trong khóa học buổi sáng nay mình dạy Facebook ấy đấy, đang chị biết rồi đấy mình kể câu chuyện mình như thế nào thì thời điểm đó là mình tháng 5 thì bố mất thì hoặc là tháng 7 mình vào lại Sài Gòn anh chị ạ vào lại Sài Gòn thì lúc đó đội nhóm của mình nó tan rã rồi chị ạ đội nhóm tan rã rồi chỉ vì một lý do đó là gì là bình quảng cáo bùng xong đó là gì là thời điểm đó tháng 6 là Facebook nó quét à, toàn bộ những tài khoản mà gì không trả tiền cho Facebook nó quét sạch cái chị nhé thứ đó mình à, không biết là cứu hệ thống như thế nào thì đúng là hệ thống đã gãy sẵn rồi chuẩn bị gãy chị ạ đó thì là cái cơ duyên cái cơ duyên là là đợt đó mình bán cái sản phẩm chị biết là cái sản phẩm mà dành cho là cái, cái máy nâng cơ xóa nhăn của Luskin ấy Lumispa ấy chị biết không thì thời điểm đó mình bán cái sản phẩm đó và một số sản phẩm dành cho phụ nữ chị nhá, dành cho phụ nữ trung tuổi đó thì bình rất có duyên bình nói chuyện mình lại bán hàng rất nhiều hàng cho những cái chị mà tầm tuổi là gì từ 35 tuổi để đổ đến 50 tuổi anh chị ạ thì mình rất là may mắn mình được, được tiếp xúc rất nhiều người thì mình thấy là cái lượng khách hàng ấy họ ở trên Zalo rất là nhiều cực kỳ nhiều luôn rất là nhiều thì mình mình bảo đây à bây giờ là gì Facebook thì khóa sạch tài khoản rồi fanpage chết thì gì ạ nó xóa sạch thì về mà có cách nào có cách nào để mình giúp lại cái hệ thống mình không thế mình đi ờ, mình mày mò anh chị ạ mình mày mò thì là tình cờ là trước đó nhá trước đó mình chưa làm skin này mình quen một người em ở à, đây người em tên là em thuận nhé mở facebook của em thuận này đây đây là một câu chuyện là còn còn là có duyên với zalo anh chị ạ có duyên zalo đẩy xíu cho facebook loát chắc là mạng nó bị chậm à, tắt bớt một số cái tab đi chị nhá Mày không mở nổi Facebook nữa à, nói chung là bạn này bạn bạn tên là bạn Thuận anh chị nhá thì bạn Thuận này thì mình mở slide đi chứ Facebook mở thì mình uh, mở cho anh chị xem là cái bạn bạn đó bạn rất là giỏi bạn Thuận này thì đợt đó bạn này làm cho công ty Vinagame anh chị nhá ở cũng bên quận 12 là công ty chỗ phần mềm Quang Trung ấy nếu chị ở Sài Gòn anh chị biết cho nên chị uh, thì bạn Thuận này là bạn rất là giỏi chị ạ thì bạn thuận này là một mình bạn nhé một mình bạn này thiết lập ra một cái hệ thống gọi là hệ thống tìm bạn quanh đây của zalo đó thì bao nhiêu anh chị biết là cái tính năng tìm bạn quanh đây của zalo ngày xưa nó rất là tốt cái chị comment cho mình số 2 này đấy, một mình bạn nhé đấy đây người em của mình nó rất là giỏi đó, một mình bạn phát triển ra một hệ thống như vậy lập trình cho hệ thống mà tìm bạn quanh đây của zalo thì lúc đó mình mình bảo ờ mình chơi thân với bạn đó bạn làm gì lập trình viên hay gì nhá cực kỳ giỏi luôn và sau đó bạn nghỉ bạn chuyển sang bạn làm giám đốc phát triển cho một công ty của Mỹ về hệ thống CRM đó thì bạn Thuận bây giờ là bạn cũng có gia đình rồi thì mình chơi thân với bạn đấy thì à, Thuận bảo cho anh Bình ơi là cái Zalo này anh cần phát triển nó đi đó vì em là em làm video game thì em biết em lập trình ra cái hệ thống mà mình em làm hệ thống em thấy rất là hay thì lúc đó bình nghĩ mà ừ đúng rồi Zalo hay quá thì về mình lục lại cái danh sách khách hàng anh chị nhé là lúc đó gì thời điểm đó là mình kiểm tra lại danh sách hàng của mình là gì số điện thoại của những cái chị khách hàng của mình ấy là đa số những khách hàng mua hàng của mình là gì tầm tuổi từ 35 tuổi 35 tuổi anh chị nhá đến 50 tuổi đấy có thể hơn 50 tuổi thì 60 tuổi mình vẫn có bằng chị chị nha khi mình bán hàng ấy, mình tư vấn bán hàng ấy, thì mình vẫn có bằng chị thì mình thấy là gì mình, mình hỏi chị ơi chị, chị thích dùng cái cái cái mạng nào hơn thì chị bảo chứ à trong quá trình chị ờ, xài điện thoại ấy, chị ai sử dụng Zalo nhiều bởi vì nó dễ các tính năng nhắn tin rất là nhanh đó thì có gì em nhắn tin cho chị qua Zalo nhé thì bình thống kê lại thì bình thống kê lại này cái tầm tuổi khách hàng ấy khách hàng thì họ trung trung tuổi là họ thích sử dụng Zalo hơn sử dụng Facebook bởi vì Facebook là là họ ít vào chỉ ít vô ít chơi Facebook lắm những người đó thì họ chỉ kết bạn Zalo tìm bạn quanh đây hay nhắn tin đó thì mình thấy là à đây chính là một cái gì một cái ngách mình thể làm được thì mình về thuận mới chỉ cho mình làm thôi bảo anh đi làm đi có gì em yểm trợ đó thì lúc đó mình phải làm ra cái cái slide bài giảng này slide bài giảng này mình từ ngày xưa anh chị nhá từ ngày xưa cơ chứ không phải từ bây giờ đó thì mình lúc chiều mình kiểm tra lại lúc chiều mình dậy xong à, chị à, chị chị quyên với ờ, một bản nữa thì mình kiểm tra lại là gì là thông kê thì số liệu nó vẫn chuẩn như vậy nó thì mình vẫn giữ lại cái slide bài giảng này thì trong quá trình nhá thì mình có những gì update mình sẽ chia sẻ lại có một số tính năng mới ở trên ờ, Zalo mới nhé mình sẽ update ở trong khóa mới này luôn thì anh chị hãy chú ý giúp mình